ruining your shot. It's alright, no problem, thank you. Hello các bạn, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay gia đình mình lái xe xuống queo các bạn. Queo chỗ um, giáp ranh với lại uh, của nước Anh thôi. Là cũng uh, từ mình Liverpool đi xuống đây khoảng một tiếng, hơn một tiếng rồi, à, chứ không có xa. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan máng nước cao nhất thế giới nha mọi người đây là một trong những di sản văn hóa thế giới của nước Anh các bạn con sông đào này dẫn nước ra sông đê của ờ, xứ Wales nè mọi người khung cảnh ở đây à, bình yên quá mọi người rất là yên tĩnh luôn giống như là cảnh ở trên núi đồi núi à, thôn quê đó các bạn cho nên là rất là yên tĩnh ở đây có rất là nhiều bạn vịt luôn nè và có à, những cái chiếc thuyền người ta neo đậu ở đây người ta bán những cái đồ gọi là cái gì ta giống như là đồ thủ công mỹ nghệ á chiếc tàu này người ta bán cà phê nè mọi người có bán cà phê và đồ ăn ờ, vặt đồ ăn sáng đồ nữa rồi tay biển mình mua mì hả chi chị ngồi xuống đi chị ngồi xuống say hello đi say hello Chicken fried chicken. Chicken fried chicken. Đây là cái kênh dẫn nước nè các bạn Đây giống như là một cái máng nước vậy đó Nó có thể điều chỉnh hướng nước dẫn ra sông Đê Ở phía bắc của xứ Wales là cái ống dẫn nước dài nhất ở Vương quốc Anh và là cái ống dẫn nước cao nhất trên thế giới các bạn. Hey, Tại vì ở Vương quốc Anh nó có ahead. rất là nhiều cái máng nước giống như vậy nè, dẫn nước từ cái con sông này qua con sông khác đó mọi người hoặc là dẫn nước từ cái ờ, từ ngoài sông đi vô trong ờ, những cái con sông đào này nè để cho thuyền ờ, ghe đồ lưu thông đó các bạn. Cái máng nước này phải mất đến 10 năm thiết kế và xây dựng là bắt đầu từ năm 1795 đến năm 1805 mới hoàn thành đó mọi người tính ra thì cũng khoảng hơn 200 năm rồi ha các bạn máng nước này nằm trên một cây cầu có chiều dài là 307 m và rộng là 3,7 m tính luôn cái đường đi bộ đó các bạn và sâu là 1,6 m cây cầu này có chiều cao là 38 m cho nên mà ai sợ độ cao á, đi ra ngoài cũng ờ, hơi rung chân đó các bạn các bạn nhỏ nhà mình là sợ độ cao nè cho nên đi cũng hơi sợ đó lần trước thì mình có đi xuống đây rồi các bạn nhưng mà đi vào mùa đông á thì người ta đóng cửa không có cho đi qua cho nên hôm nay tranh thủ là mùa thu cũng gần một năm rồi đó mùa thu là cũng cuối ờ, gần gần đến mùa đông nữa rồi cho nên là tranh thủ đi xuống đây để đi qua cái cầu này nè mọi người thử cảm giác như mình cũng sợ độ cao nữa mình chỉ đi mình nhìn thẳng thôi mình không dám nhìn xuống luôn đó mọi người rất là sâu và rất là sợ luôn ở phía dưới thì có một cái uh, giống như là có một cái con sông bắc qua nữa Thanks a lot, mate. Cheers. Thanks. Of course we do. right, no problem, thank you. Oh, <laughs> Small coming, yeah. you have to put a jacket on when we get over there. Yeah. Yeah, hang on. Let me just pad across to it. đã đi qua hết cây cầu rồi nè các bạn bây giờ thì sẽ đi dọc theo cái bờ kênh đào này xem uh, có cái gì đẹp không nha mọi người Kimmel uh, be angry at you like she always is with me when I take the pictures. And I, you don't do it right. <laughs> and then we get the classic face, honey. I don't know why, but I'm good at making videos and I've never done it before. I'm talking to Lauren. You see the flowers over there? What colour are they? yeah, but they're the coaches, aren't they? I don't know, but they look like, like they've been doing it a while. Though. I've tried that, it's bloody hard. See? Look about to make, trying to make waves and people behind them. Look. Yeah. So that girl, she's got pink sunglasses on, pink hair, pink jacket. Oh, yeah. nothing like that. Oh no, honey. What? You can't do nothing about it now. I'd have been on the floor. Oh no! Oh no! Lots of people coming. Hold. There, there are the people coming. Mm. Yeah, see? You wouldn't tell me you wouldn't want to have a little fire, of that. I wouldn't mind it. I'd be able if there's that many people, I'd just crash. No, you wouldn't, mate. would. Dad, Dad, to be honest, Dad, I just want to go. You just put the brakes on. You just put the brakes on. You I yourself. just want to go. Dad, I would do this now. I told you it's good fun, Cam. We'll try and do it. I want to do it. We're going to go on a little pony When we go to Canterbury, we're going to go on a little boat like that. So you know we're booked. Uh, we're booked to go to London again right? We're staying in another travel inn, Premier Inn, but a different one. And then after that, we're going to go to a little town called Canterbury, and I've hired somebody's house, an apartment. And we're going to stay there for a couple of days, and they've got a little town like this. They've got something like this, but it's in the middle of a town. It's called Canterbury, where Canterbury Cathedral is, which is very, oh. very, which is cool. Kim found it online, and Kim said, why don't we go there on holiday? So we're going to go there a couple of days. stupid shop. Because, well, have a guess. Yeah, if, if we have a drink now, we go straight back. And I love I love chocolate. Can I like snack Okay, okay. Can you stay by me? Stay by me. Hello, saucy baka. If you want to go over the high bridge, you go over the high bridge, yeah? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.